tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của em dã thực Ngày hôm nay anh em dã thực sẽ cho các bạn đến một nhà vườn có một vườn sen đá gọi là đẹp và đỉnh nhất Đỉnh nhất Việt Nam cũng này Đây. Đây là cổng nhà vườn này Bước vào ngay cổng vườn chúng đã ngửi thấy một cái mùi thơm của cây hoa hồng Chúng ta có một cái cổng vòm của hoa hồng đi vào trong trong hết đi hết vào trong khuôn viên của vườn và choáng ngợp với những màu sắc của cây hoa sen đá hồng mập và rất là đẹp với số lượng cực kỳ nhiều đa số sen đá đây được trồng vào những cái chum những cái chum đây được là một cái chum uh, một số sẽ là được trồng một số chung chum cổ Đây, ví dụ như cái chung à, chung này đây như chậu này là được trồng ở chung cổ này Đó. đây như cái khu ngồi uống nước này được bày trí và trang trí rất nhiều loại à, rất nhiều loại rất nhiều khi bước vào thì rất là ấn tượng bởi số lượng màu sắc và kích thước của những cây sen đá này cây rất là to và trồng và trang trí vào những cái chậu chum rất là đẹp nhìn thế cây cũng như là tán cây rất là đẹp cùng với cái mùi hương của hoa hồng cho không gian rất là thơm ạ với số lượng là hàng nghìn cây hàng nghìn gốc hàng nghìn chum sen đá và chủng loại là hơn 100 loại sen đá khác nhau Ngày nay xu hướng chơi sen đá đang rất rất là ưa chuộng cũng như là cái tính à, dễ trồng, dễ chăm sóc của cây sen đá cho nên là những cây sen đá này đang được rất nhiều người ưa chuộng và chăm sóc trồng làm cây cảnh ở nhà đây, anh chị nhìn thấy chậu này đẹp không ạ? Cái chum này đẹp không ạ? Mình rất là ấn tượng bởi cái chum này Bởi cái độ rêu mốc của cái chum Cũng như là cái tán sen Rất là đẹp Đa số đều là toàn những cây đẹp Đều được chọn lọc cũng như là qua tay trồng chăm sóc kỹ lưỡng những cái bệ này những cái cây này sau này to lên cũng rất là đẹp ạ đây bước vào chúng ta có khoảng 5 cái bệ ở ven đường bên tay trái của vườn sau đây sẽ đi một vòng cho anh chị chiêm ngưỡng hết tất cả những chậu sen đá ở đây nhé qua bàn tay của anh chủ nhà mà tạo ra được những cái chum sen rất là đẹp và rất nhiều loại sen đá Đấy. số lượng phải lên đến hàng nghìn cây đây mình sẽ đi một vòng chuyên ngưỡng hết anh trồng cả dâu tây à đằng sau trồng nhiều không anh ra chủ nhà vườn thì rất thích rất là yêu cây ạ từ cây bách xanh này, cây bonsai và đặc biệt là cây à, sen đá à, anh chị có thể nhìn tổng thể được toàn thể nhà vườn qua clip này tiếp theo trong này còn rất là nhiều trong này có cái tròi để uống nước à anh con này con nhập cú à cháu nhà cú à? Rồi, di chuyển lên cầu thang để có thể bao quát được hết nhà vườn đây đế vương à tổng của anh là có bao nhiêu loại sen đá anh biết không 100 loại ạ 100 loại số lượng cây chắc phải hàng nghìn cây nhỉ ừ. không đếm xuể đâu nhiều quá vâng. còn à, chơi lan nữa này chỗ này là đang nhân giống ạ anh chủ rất là tâm huyết với nhà vườn đây đường này có thể bao quát được hết tất cả cái số lượng và cũng như là sắc đẹp của cái sen đá của nhà anh đấy chắc là dây treo trước tiên cái góc này chỗ, chỗ này buổi tối mà lên đèn đẹp lắm nhỉ ừ, buổi tối vâng đây là một cây sen đá khá là già sen đá xanh của cổ sơn la đấy sen đá xanh cổ sơn la vâng. vâng. Cái cây mà của anh cây già nhất là khoảng tầm bao nhiêu năm tuổi? 55 50 năm tuổi. Cây này bao nhiêu năm? Cây này cũng phải 20 năm rồi. À. Ác nhỉ, cây này 20 năm ạ. anh em phải chiêm nhưỡng được cái cây hồng xanh cổ của Sơn La. Lá xanh chậu này là đang có hoa hoa sen đá đây là chậu gì anh Trung chậu hồng hà à, chậu sỏi sỏi à ừ. Ừ. đa số những cây toàn cây cổ thụ hết rồi rồi đây anh em là có nhu cầu à, sắm hoặc là chơi thú vui chơi sen đá giao lưu với chỗ anh Trung địa chỉ tại bản Bó Nhàng, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Đây, cho anh Trung lên hình nha. <laughs> anh Trung phải chia sẻ một chút về cái về cái món à, sen đá của anh rồi này. Cái món này anh chơi là à, bao nhiêu năm rồi? Anh chơi là 5 năm rồi. 5 năm. Ừ. Thì chính tỏ những cái bụi to kia là anh phải mua về đúng không? Anh phải mua về. À chứ không phải là anh chơi Đấy, từ lúc chục năm này. À. Thế là theo anh thấy là trồng sen đá trong sen đá có dễ không? Sen đá? Ừ. Thực ra sen đá này là một những cây mà có sức sống rất là bền bỉ à. Có thể sống trong cái thời tiết khắc nghiệt à. Mình thích chơi vì tượng trưng cho cái sự vươn lên à. trong vâng. bất cứ hoàn cảnh nào Thì à. vẫn có thể nó cũng là sen đá này cũng có một cái ý nghĩa rất là ấy đúng không? Ý nghĩa đúng rồi. Nó có ý nghĩa nên là anh ý nghĩa phong thủy chơi. Vâng về cái sức sống về sức sống của nó là có một cái mãnh liệt sức mãnh sống liệt của nó về về còn về phong thủy thì nó có những cái theo anh nghiên cứu thì nó có, về phong thủy nó có cái gì tốt với cho phong thủy của mình à, phong thủy nghĩa là trong cuộc sống ấy trồng sen đá thì có ý nghĩa là rất là lên là rất là chậm tự nhiên sự kiên trì à. Ừ em thấy là ờ, anh gây dựng ừ. em thấy anh gây dựng được một cái vườn sen đá anh cũng phải rất là kiên trì và tâm huyết ừ. đúng không anh có sự tâm huyết đấy ừ. em phải khâm phục khi mà đi vào em nhìn thấy choáng ngợp em nghĩ là ban đầu nhìn thấy ở cổng em thấy vài cây chắc anh trưng bày vài cây ngoài chơi khi bước vào thực sự là choáng ngợp với cái số lượng như là cái vẻ đẹp của cây sen đá ở vườn anh rất tuyệt vời À, ví dụ như cây này anh có bán không anh chỉ để anh chơi có, thôi anh vừa chơi vừa bán vừa chơi vừa, vừa bán chơi vừa giao lưu vừa chơi vừa giao lưu với anh em đam mê về sen đá đúng rồi Đấy. thì à, anh em nào có nhu cầu thì à, à, liên hệ để mình để số điện thoại anh Trung ở đây và ghim vị trí anh Trung à, vị trí vườn nhà vườn anh Trung ở đây để anh em có thể đến giao lưu siêu tầm những cái cây sen đá cho mình sở, sở hữu cho mình những cây sen đá như mình mong muốn Đó cây sen đá được trồng trong cái chum này đây gọi là chum cổ của một sứ mường của hòa bình ừ. những cái chum này có liên đại là khoảng độ 50 đến 100 năm ừ. em quay cái con tỳ hưu này ở cái chum này gắn liền với thời gian à, đấy, của những cái trên. chum cổ ừ. ở trên cái đấy, quay uh, trên cái, cái chum ấy. quai của đấy, cái thì... chum là có một cái con ba con tỳ hưu hay bốn con ừ. đây là một trong cái chum niên đại từ 50 đến 100 năm à. à. và những cái cối đá này là của người dân từ cái thời năm 45 ấy vâng. là máy sắt chưa có và đã dùng những cối này để xay ngô vâng. say tóc để phục vụ cái đời sống của người rồi. bà con nhân dân trong cái thời kỳ đó rồi. của mừng tranh của sơn la chu mường tranh của sơn la mường tranh của sơn la cũng xếp vào như là trung cổ ít nhất là khoảng 50 năm rồi vâng ừ, người ta quay bằng tay và thủ công à. à. và tự lung lấy à. của mường tranh của của sơn la vâng Đấy. qua đây thì chúng ta mới biết được là à, để trồng vào những cái cây nó có giá trị và cũng như là về sức sống kiên trì bền bỉ của loài cây này thì anh đã lựa chọn về những cái cây gọi là những cái chum gọi là chum cổ để nâng tầm giá trị cũng như là vẻ đẹp của cây lên rồi tiếp theo là về cây tại sao anh lại chọn cây hồng à, cây uh, sen đá hồng mập làm à, cây chủ đạo của vườn nhà mình cái hồng mập này đầu tiên là nó có màu vâng màu hồng nên là rất đẹp à. và mang tính chất phong thủy à. và mình lại à, mang thổ lên là hỏa À, à, thổ, thổ hỏa sinh thổ, hỏa sinh thổ. Đấy, nên là vâng. mình rất đam mê và cây có sức sống mãnh liệt hơn vâng. mãnh liệt hơn những cây khác à. càng để lâu thì nó càng thụ càng vâng. đẹp vâng. và nó sẽ lên màu rất đẹp à. và có thể là những cái lá này các vặt ra nhân giống được vâng để phát triển rồi cho anh vâng. em bạn bè đam mê vâng, vườn anh thì anh thấy cây nào là có giá trị và và và và, và nói chung về giá trị Không, tiền bạc và anh giá trị đam mê và hồng mập à những cây hồng mà trồng được cái kim sĩ để trồng vào những cái trung cổ vâng thì sẽ có giá trị nó trường tồn hơn ừ. anh là tiết lộ về giá một số chung à, giá thì nó cũng tùy thôi <laughs> tùy. theo người đam mê thì nó lại giá là không quyết định à, có thể là đắt và có thể là rẻ đúng rồi tùy. nó theo đam mê cũng như là theo ví dụ như kiểu những cái chậu mà mình thích chưa chắc là mình đã bán đúng không? Đúng rồi, đắt à, chưa chắc đã bán. Chưa chắc đã bán. Đấy. Đúng rồi. Và những em... người thích thì mới có thể định giá được. Vâng. Cái đúng rồi đấy ừ. Còn để mà giống đối với giống ờ, sen đá của anh thì giống nào gọi là hiếm nhất và gọi là khó chăm sóc nhất à sen đá của anh thì thường thường là những loại của anh trồng đa số là loại dễ chăm sóc thôi. đa số là dễ nhỉ bởi vì cái bản chất của đấy, ừ. bản chất của cây sen đá cũng dễ chăm sóc dễ chăm sóc khô hạn chịu khô hạn được khô hạn có thể chịu được mà Ngập. mình để đây thuần rồi vâng. mình trồng thuần mưa nắng rồi vâng. thì mưa nắng cũng vẫn có thể chịu được vâng. Ừ. quay thêm một chút về quang cảnh chỗ Rồi, vâng, ngồi chỗ cảnh những cái bát này cho anh vâng Nhá. đây đây là một trong những cái chỗ có thể gọi là ngồi uh, uống nước ừ, trà đạo và tất cả những cái vâng <laughs> tất cả những cái này là cối xay ạ cối, cối xay, của, của anh cái đây của ba bốn mươi năm về trước đúng rồi từ hồi chưa có điện và chưa có máy sắt anh đã siêu tầm về để cho nhà vườn thêm cái độ ờ, đặc sắc và phong phú cho nhà vườn nhà mình đây tiếp theo là mình sẽ quay toàn diện toàn thể tất cả các loại cây sen đá cho anh em cùng xem chiêm ngưỡng Đó, rất là đẹp ạ ngoài ra thì anh có chơi cả những cây bách này cây bách xanh anh em biết cây bách xanh không ạ này bờ trồng cây tùng cây bách này rất nhiều cây bách gia chủ là có đam mê với cây cho nên là cây cối quanh nhà hoa lá xanh mướt ừ. rất là đẹp những cây sen lá này là sen lá cũng là chủ về những chiếc trung cổ đấy vâng nhưng mà loại này cũng loại khác đúng không màu loại khác. màu nó sẽ nhạt hơn màu kia vâng. đằng này còn có khuôn viên bể bể nước này Đó. đẹp không mỹ mãn luôn. đằng sau này cũng rất nhiều cây giống đang mới trồng này tương lai những cây này to lên thì rất là đỉnh luôn từ đầu vườn cuối vườn toàn sen đá là sen đá rồi chỗ sáng nay địa chỉ nhà vườn ở bản Bó Nhàng, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Anh em có thể đến ờ, chiêm ngưỡng, chụp ảnh, tham quan cũng như là mua giống sen đá về trồng đây những cái nhô ờ, sen đá đẹp không đâu đâu cũng thấy sen đá rồi đằng sau này là trồng dâu tây này đây chậu này đẹp không ạ chậu ấy đang có hoa này sen đá đang có hoa này Cảm ơn mọi người đã xem video. Nếu mọi người thấy hay hãy like và cho anh em dẫn thực một đăng ký. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.